Xin chào toàn thể cả nhà và hôm nay à, thì trong thời gian vừa rồi thì ca khúc cảm ơn tình em của ca sĩ Hồ việt Trung Hồ Việt Trung là rất hot trên cộng đồng mạng cho nên hôm nay à, em xin à, hướng dẫn cả nhà hát ca khúc cảm ơn tình em của ca sĩ Hồ việt Trung nhà hát lại nhá thương em anh thương cái chân quê thương em anh thương mãi thóp thề thương em anh thương cái chân quê cái chân quê đấy cả nhà này đấy thương em anh thương cái anh thương mãi tóc thề thương em anh thương mãi tóc thề cả nhà cả hát cả hai câu nữa nhé thương em anh thương cái chân quê thương em anh thương mãi tóc thề và bây giờ mình hát tiếp thương em bao năm cứ bên anh thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần oan tính thương em bao năm cứ bên anh thương em bao năm cứ anh không cần toàn tình. à, nhá, nhá. yêu anh không cần toàn tình. hát từ đầu đến đấy thương em anh thương cái chân quê bon chen với nhân gian em không bon chen với nhân gian từ em không bon chen với nhân gian Đấy, nhá. em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản em sống cực kỳ đơn giản em sống cực kỳ đơn giản thả lại nhé em không bon chen với nhân gian em sống cực kỳ đơn giản ta tiếp em chỉ màu sau mỗi đêm qua em chỉ màu sau mỗi đêm qua tuổi ta lại em chỉ màu sau mỗi đêm qua em chỉ màu sau mỗi đêm qua mỗi đêm qua Đấy, các bạn nghe nhé em chỉ màu sau mỗi đêm qua đôi ta lại nhìn thấy nhau đôi ta lại thương em anh thương cái chân quê thương em anh thương mãi tóc thề thương em bao năm cứ bên anh yêu anh không cần toàn tình em không bon chen với tiết của phần điệp khúc anh yêu em như là vầng trăng anh yêu em như là vầng trăng anh yêu em như là vầng trăng đêm mười lăm soi dài biển rộng anh yêu em như là vầng trăng trăng trăng đêm mười lăm soi dài biển rộng đêm mười lăm soi dài biển rộng đêm mười lăm soi dài biển rộng dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay dù cho mưa gió kéo cầu dù cho mưa gió kéo qua nơi này dù cho mưa gió kéo qua nơi này tình yêu em vẫn chẳng đổi thay tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay tình yêu anh vẫn chẳng không cần gì Trở về anh mà không cần gì Này. Trở về anh mà không cần gì Vì yêu anh em đánh đôi tất cả Cảm ơn em đã làm vừa Vì yêu anh em đánh đôi tất yêu anh em đánh đôi tất cả cảm ơn em đã làm vợ và sau đây à, thát chọn cả ca khúc với cả nhà nhé thương em anh thương cái chân it.